hôm nay là anh Duy Nguyễn nhận được rất nhiều tin nhắn các bạn hỏi là khai trương chưa em nói tiền qua tập các bạn dẹp luôn đi nha cái đó là khái niệm của phòng gym cỏ phòng gym cỏ nó mới vậy rồi các bạn fan của Duy Nguyễn muốn đến tham dự khai trương thì phải thí dụ bạn ở xa mà không tập được thì bạn tới bạn mua hũ súp cũng được rồi hoặc là bạn đăng ký tập thì bạn đăng ký tập không có tới không để chụp hình bắp tay con thủy khô những cái trời đó à, chỗ người ta khai trương ông tới ông không không không không không không không đăng ký gia tập ông không mua súp con khỉ khô tới gặp thần tượng thần cái con khỉ khô ai cảnh tiếp mày đừng nói em hâm mộ với mà anh gì phủ phàng với em quá cảm ơn mày <laughs> hãy để thể hình phục vụ cuộc sống chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng là thất bại doanh nhân streamer đồng hành cùng VVT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến VVT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam Chào mừng các bạn đến với chương trình của anh Duy Nguyễn Không biết chương trình gì nữa Thì trong chương trình này anh Duy sẽ thông báo và cái ngày khai trương của BBT quận 9 Nó sẽ là ngày 20 tháng 10 năm 2020 vào lúc 20 giờ Tại sao anh chọn ngày này? Anh chọn ngày này là cái giải pháp tình thế rồi Tại vì từ đây tới cuối năm hết ngày đẹp rồi Từ từ đây tới cuối năm hết ngày đẹp rồi Nên là anh phải khai trương ngày này Không có sự chọn lựa nào khác hết Bây giờ phân tích cái số đi 20 20 giờ là số 20 xong rồi ngày 20 xong rồi tháng 10 xong rồi năm 2020 có phải là hai con 20 nó nằm ở giữa con 10 không ủa lộn nó nằm ở kẹp 10 giữa không đó số nó vậy đó mấy em thì vào cái ngày khai trương đó đó anh sẽ tổ chức ờ, nó nó khá là đơn giản nên nó sẽ không giống như những cái chương trình khai trương của bbt quận 12 nó đơn giản nó mức tiết kiệm siêu tiết kiệm luôn mấy em nghĩ rằng anh anh nghèo cũng được nữa hoặc là mấy em nghĩ là cái mùa covid này anh không tập trung đông người hay là nghĩ cái gì cũng được nói chung thì á, cái ngày khai trương này là ngày khai trương anh cố gắng anh chạy rút rút đến khai trương anh lấy ngày anh khai trương lấy ngày do đó ngày khai trương anh làm rất là nhanh nhưng mà nhanh không có nghĩa là nó không có những cái phần gây dựng hiệu ứng truyền thông nói chung mà công công ty bbt của anh duy nguyễn rất mạnh về truyền thông nên chắc chắn là cái clip cái clip truyền thông những cái hệ thống clip truyền thông của cái ngày khai trương nó sẽ rất là vang dội cái đó là cái chắc chắn anh à, không sẽ đi không à, không đi sâu vào cái chi tiết của ngày khai trương là gì đó nhưng mà anh sẽ thông báo cái này để cho các bạn được rõ hồi sáng anh có post một cái bài trên trang facebook đó là thông báo nhận hoa tức là các bạn muốn gọi là tặng hoa cho công ty bvt hay là cho anh duy nguyễn vào cái ngày khai trương đó thì các bạn phải đăng ký các bạn không đăng ký tôi cũng nhận thôi chứ không phải các bạn không đăng ký tôi cũng nhận nhưng mà các bạn phải đăng ký để chi để cho đàn em của tôi nó lên được cái chỗ đúng không cái chỗ đẹp để cho thứ nhất là ờ, quan khách ta vô ta nhìn ta thấy thứ hai là lên phim lên ảnh rồi cho nó đẹp đó thì cái mục đích là tôi thích hoa cái tật của duy là Duy thích chim, thích bướm và thích hoa thôi Duy thích chim, thích bướm và thích hoa thôi Chứ không có thích cái quà tặng gì mã đáo thành công kiểu Tàu gì đó không thích đi bởi vậy các bạn đi ờ, đi đi đi ờ, khai trương của Di á nếu mà có lòng hay tặng hoa không cầm tay không tới cũng được sao đó đó hoặc là các bạn ở xa các bạn fan của Di Nguyễn á thì các bạn cứ đặt hoa công ty hoa tươi nó giao đó thôi à đó nhưng mà vào những cái ngày khai trương hoa rất là nhiều hoa nhiều lắm nên cần phải có một cái sự gọi là tổ chức đó nó hợp lý giữa nhân lực của BBT để tiếp nhận nguồn hoa đó và bỏ những cái hoa đó vô những vị trí nào vị trí nào vị trí nào đó là bộ phận marketing sẽ lên sẵn những cái vị trí để có thể đặt hoa trong trường hợp thứ nhất trời mưa trời mưa gió này nọ kia đặt ở ngoài rớt sao trời đất coi hội kỳ quận 12 kìa đặt ở ngoài đó, nó rớt rộp rộp rộp rộp lụm thấy bà luôn <laughs> đó xong rồi lối đi đúng không xong rồi sẵn đó hai bên xong rồi vị trí từng lầu từng lầu từng lầu này nọ kia để cho cái building đó là ngập tràn hoa còn các bạn à, đại lý thương hiệu á mà muốn PR đó thì hoa của các bạn nó phải có một cái format tức là cái slogan của các bạn nè rồi tên các bạn rồi thương hiệu các bạn địa chỉ ở đâu đó gì đó đó chứ không phải là các bạn cứ không có kinh nghiệm các bạn đặt công ty hoa tươi ai cho cho lẫn hoa chúc mừng khai trương tới bbt đi mấy khứa đó nó làm theo mẫu nó làm theo mẫu không có đẹp đó nên hoa nó là cả một cái bầu trời nghệ thuật nha các bạn chứ không phải là hoa bạn đặt mẹ mấy công mấy công ty mà nó cái chuyện mà nó làm mà nó có trình á nó đưa cái hoa cái chân đồ yếu quá yếu quá gió thổi bay hoa các bạn thì sao đúng không thứ nhất chân yếu thứ hai cái lẳng hoa nhìn xấu nữa tự nhiên nó xấu á thì chắc chắn là bbt phải bỏ chỗ xấu rồi nó nó xấu vậy sao cho bạn nằm ngoài mặt tiền nó nó niễn với mấy thằng kia hết rồi lên hình đội hình này nọ kia sao được đó nên duy và nguyễn cũng tuyên bố một cái rất, rất là sốc là các bạn mà các bạn cái đơn vị mà đặt hoa đó để mà tặng á thì phải đăng ký trước đăng ký trước với địa chỉ email hiện ở dưới màn hình hoặc comment cho nhân viên của Duy Nguyễn trong thời điểm hiện tại đó là Đình Trường và BB Trần Đạt wow. đó hoặc là à, comment thẳng cho tôi luôn tôi được tôi tạo cho nhóm tôi nhóm với tụi nó còn trong trường hợp sau ờ, sau này đuổi thằng đó không thì biết nha à, chứ không không không không có approve không có approve mà xác nhận mà forever trong giai đoạn này đó nói rõ ràng đó là cái về tặng hoa đó vào cái building quận 9 dòng khai trương là sẽ là một building của hoa những sắc hoa lộng lẫy những sắc hoa nó nó nó nó chúc mừng khai trương đơn giản là vậy là được rồi đó rồi còn các bạn fan đó đó là một cái sốc nha rồi các bạn fan của Duy Nguyễn muốn đến tham dự khai trương muốn đến tham dự khai trương thì phải thỏa mãn một trong hai điều kiện sau đây thứ nhất là đăng ký vé tập thứ hai á là mua súp wow. làm cái nào cũng được hết ví dụ bạn ở xa mà không tập được thì bạn tới bạn mua hũ súp cũng được rồi hoặc là bạn đăng ký tập thì bạn đăng ký tập không có tới không để chụp hình bắp tay con khỉ khô những cái trời đó à, ờ, chỗ người ta khai trương ông tới ông không không không không không không, không đăng ký gia tập ông không mua súp con khỉ khô tới gặp thần tượng thần cái con khỉ khô ai cảnh tiếp mày cái đó nói thẳng không có khách sáo gì đây trơn trọi đó đừng nói ủa em hâm mộ với anh gì phủ phàng với em quá cảm ơn mày <laughs> nghe không phải chuyện giỡn đâu em cái chuyện khai trương là cái chuyện đàng hoàng cái chuyện trọng đại huống hồ gì khai trương một cái đinh mà rộng lớn to đùng như vậy á trăm công nghìn việc anh nào phải tiếp đối tác đối tác của anh là ai hệ thống ngân hàng lớn của việt nam họ ngân hàng nhỏ không có hệ thống ngân hàng lớn của việt nam rồi hệ thống đại lý thương hiệu đúng rồi rồi hệ thống những nhà thầu xây dựng đó đó là những cái đối tác làm ăn khai trương lần này vô mùa covid nè nên anh không có mời đối tác bên mỹ trăm công nghìn chuyện còn fan viết này nọ thì gặp được cũng có giao lưu cho hình là chuyện nhỏ đúng không chuyện nhỏ nhưng mà tới ngày khai trương người ta thì ông phải là một còn mua quà hai đăng ký tập mua súp đó chứ ông tới ngồi không mà ông bánh chùa nữa ai chịu nổi tại vì khai trương nó chắc chắn là sẽ có thứ nhất là free tiệc bca đó rồi cái thứ hai đó là ờ, buffet bánh buffet bánh đó là xong rồi đi tham quan rồi anh Duy Nguyễn đích thân giới thiệu từng cái hạng mục này nọ abc đồ nó giao lưu với các bạn và đối tác rất là nhiều đó. rồi à, quay lại chị Hoa quên nói này 20 giờ 20 phút ngày 20 tháng 10 2020 là cái ngày đó bắn pháo lúc đó là bắn pháo tức là có một nguyên dàn đệ tử của anh Duy Nguyễn nó đứng nó cầm pháo bắn cái đụng bên trời rồi đó chụp hình lấy ảnh thôi à tôi sống ảo lắm tôi không cần phải múa lân múa liếc gì ra khỏi tốn tiền đi không có rảnh đâu giờ nghèo rồi không có tiền đâu mà đầu tư mấy trăm triệu cho cái màn khai trương mà chẳng làm được cái khô gì cả đó nên giờ hình ảnh là chủ yếu thấy không đó bắn pháo một cái xong rồi à, à diễn sâu nghiêm nghị ờ, này nó ok xong rồi đó vào lúc khoảnh khắc 20 giờ 2 phút nhưng mà nhận hoa nhận trước đó nha ông nội ông gửi 50 triệu không nhận đâu á đúng không ông nhận hoa thì ông gửi hoa phải gửi buổi sáng hoặc là cùng lắm là hai là, là buổi đầu giờ chiều thôi thì người ta mới có chỗ người ta sắp xếp hoa này nọ chứ đâu phải giỡn đâu nó những cái bó hoa đó nằm cả tuần nó nằm cả tuần luôn các bạn đừng nghĩ là tặng hoa là chỉ có cái loại mà chân treo đi nha đừng nghĩ vậy sai lầm nhiều lắm tặng hoa là có loại hoa treo tường biết loại đó không chúc mừng khai trương này là hoa treo tường đâu đó rồi hoa để bạn wow. trời đất ơi bạn chơi về là là kể như là là, là hay nè bạn mua chậu lan chậu gì đó hoa khai trương á hoa nó sống mấy tháng luôn không ồ mà để để bạn nó sống mấy tháng luôn á sống dài lắm thôi còn bây giờ trong cái ờ, giai đoạn khai trương này nó rất là gấp nên ờ, cũng không có bắt buộc đại lý đại lý dành cho quận 9 tôi dành cho quận 7 còn tất nhiên những đại lý đến tham dự được thì đến tham dự chứ không có ép nha đừng nghĩ là trời ơi má ơi mẹ Duy Nguyễn nó khai khai trương mày không tới muốn nó đì mày là con không có khái niệm đó không có khái niệm đó ở ví dụ như các bạn đại lý bạn vô được thì ờ, thì thì, thì vô mình ngồi mình nói chuyện này đó, nhưng chúng ta cũng thông cảm trong thời gian này rất là gấp gáp nên sự tiếp đón đó, nó sẽ có gì đó nó nó nó nó nó không có được phủ phê thời gian hơn nó nên nên duy mới dành cái kế hoạch mà đón tiếp đại lý cho nó long trọng á là ở bên quận 7 còn bên này á, thì à, đại lý à, có qua thì cũng ừ, qua chơi rồi đi vòng vòng rồi đi giới thiệu thăm này thăm kia rồi thôi này nọ coi còn cái chuyện mà à, hợp đồng thôi cái chuyện mà đơn hàng thơm á, thì về làm gì với cái toán trong khai trương thì chắc cũng có gì đó thơm thơm cho anh em chút đỉnh cho nó vui vậy đó đó là chắc có thì các bạn đi vô đây thì cũng thơm mà các bạn ở ngoài ngoại thì cũng thơm chứ không phải là các bạn nói là ừ có chồng không không đi bây giờ tự nhiên uh, uh, tổng công ty khai trương mà không vô có nào bị đì chúng ta có nào bị ép chúng ta không có chuyện đó yên tâm nha đâu có đi bao đất nên trong tuần này á là công ty bbt tập trung cố gắng hoàn thiện hết tất cả những cái mảng về hình ảnh những cái mảng về quảng cáo những cái mảng chấp bá lặt bà lặt vặt trong một cái building nó để cho anh sao cho nó nó đẹp nhất có thể nó hoàn thiện nhất có thể dạo ngày khai trương và à, thôi trong thời gian này thì anh Duy Nguyễn cũng thường xuyên tập trung ở bên đó rồi còn cái nữa là hôm nay là anh Duy Nguyễn nhận được rất nhiều tin nhắn các bạn hỏi là khai trương chưa em nói tiền qua tập các bạn dẹp luôn đi nha không có khái niệm khai trương rồi mới đóng tiền qua tập cái đó là khái niệm của phòng gym cỏ phòng gym cỏ nó mới vậy còn bây giờ các bạn vô đóng tiền đi nhân viên của Duy Nguyễn đã làm ở đó rồi nhân viên bán hàng bán súp đăng ký vé tập đã làm ở đó rồi tất cả mọi chuyện đã vận hành rồi các bạn vô đóng tiền đúng không tới ngày tập tập tới ngày tập mới bắt đầu tính ngày vậy thì cái ngày tập á, nó sẽ có hai ngày dự kiến hai ngày dự kiến ngày đầu tiên mà Duy Nguyễn nghĩ là đẹp nhất là ngày 1 tây tháng 11 năm 2020 wow. ngày đó đẹp nhất để vận hành nguyên cứu đinh là tập thiệt các bạn vô tập luôn á đó. đó bạn tập bạn vô tập luôn còn nếu á mà cái ngày đó đó mà nó nó nó nó không kịp á thì chuyển qua ngày 15 tháng 11 2020 thì tại sao lại không không kịp đây là cái gì tức là cái lượng member á, nó không đủ để vận hành cái phòng game thì chuyển thế thôi còn tất nhiên từ cái ngày khai trương tới lúc đó là hầu như là anh Duy Nguyễn bên quận chính hết anh Duy Nguyễn ở bên quận chính để thực hiện những cái video những cái giáo án những cái clip tập những cái clip dạy đó những cái gì tất tần tật mà Duy Nguyễn có thể làm bên quận chính để tạo để để sau này các bạn vô là các bạn có được cái hệ thống tài nguyên dồi dào đó để cho nhân viên và khách hàng cùng sử dụng đó, xin thông báo cho bạn ngắn gọn vậy thôi thì à, mong rằng các bạn nói chung là cũng à, chung tay ủng hộ đừng hỏi nhiều quá số tiền tập đi <laughs> đó cứ đóng tiền tập đi bây giờ khách hàng á tập là ta chọn gói năm không á gói năm không à như có ba năm hơi bị lố không chọn chọn năm nhiều lắm đó là thông tin mà mình nhận được tới ngày ngày hôm nay con ông mà chọn cái gói mà mà rẻ nhất là gói tháng đóng 800 ngàn nó <laughs> thôi ông mẹ đóng tháng 800 ngàn đóng làm gì không á về xin tiền mẹ tiền cha làm bèo bèo nhất phải 6 tháng chứ bây giờ ăn hôi long không thích ăn đúng không nói chung là thích cái sự lâu dài mà lâu dài thì cũng rẻ rẻ rúng rẻ quá à quên nữa à, bên marketing tụi em á phải nghiên cứu cho anh hai cái thẻ à, ba à, cái đi cái à, cái gì silver rồi à, wow. gold rồi wow rồi à, cái gì à, diamond làm màu vậy đó vậy thì cái nào được gọi là là, là, là silver gói tập 5 trở lên các trung tâm được cái gói silver khi mà bạn cầm gói silver bạn cầm thẻ silver này á là bạn đi tất cả trung tâm bbt đều được wow. chứ không thể nào mà bạn đóng con tháng mà đòi đi bốn chỗ bạn phá phòng sao bạn nghĩ hả đó rồi xong rồi cái gói thứ hai là gói gold gold là 3 năm đó còn gói diamond á là vừa 3 năm mà vừa là khách uh, khách hàng mà gọi là thường xuyên mua súp khách hàng thường xuyên mua súp nó nó nó được thể hiện qua monthly á tháng tháng nào cũng mua mua mua, mua, mua đó ví dụ như ví dụ như giờ mà mấy em mua tháng này hoặc là mấy mấy em tức là cái sự mua súp của tụi em nó không có đều á thì cái gói ờ, diamond nó nó bị mất tất nhiên quyền lợi thì chưa nói được nói giờ lộ quá quảng cáo đương nhiên phải nửa nửa nửa nửa nửa nửa, nửa hở nửa kính thôi nha này thì tụi em cứ chuẩn bị đi làm màu thẻ để cho thành viên của mình mới có thẻ đó nhìn cho nó ngầu tất nhiên là thẻ là cái hình thức cầm cho nó vui thôi giờ quản lý bằng điện tử hết nhưng mà có cái thẻ là một cái gì đó nó rất là là là mấy dụng tử gì nữa nó rất là vinh dự giống như anh duy cầm thẻ rồng của việt công bằng anh duy nguyễn đi khắp thế giới anh duy nguyễn rất là vinh dự những nhỏ bên mỹ hay là dịch vụ bên mỹ nó cầm thấy cái thẻ của anh duy nó sợ liền đó là số lượng người cầm thẻ này chắc là 0,2 phần trăm dân số thế giới thành thiệt mà cái đó nó nghiêm túc không có đùa đâu cái thẻ của anh á thẻ của anh là hạn mức không giới hạn thí dụ như anh muốn mở nhưng anh mở mở 10 tỷ nhưng mà anh mở 10 tỷ rủi ro bị hacker nhiều thí dụ như tôi con mèo cứ cần cần mở mở 1 tỷ thôi thẻ của anh hiện tại mở 1 tỷ nên cái